kinh nghiệm làm nghề cũng như là kinh nghiệm học tập của chị sau rất là nhiều năm gần hai chục năm <laughs> sau gần hai chục năm thì chị thấy là có thực là hiện nay trong thời đại này thì các bạn Gen Z tức là các bạn sinh từ năm 1996 đấy ạ à, các bạn Gen Z có nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần hơn ngày xưa hay không hay đó chỉ là một bức tranh do truyền thông và mạng xã hội tạo nên Ừ. xét về sự phát triển của à, vừa lứa tuổi thì uh, chúng ta cũng đi qua từ tuổi uh, ấu thơ cho đến uh, À, tuổi vị thành niên và các bạn Gen Z bây giờ thì đang là trong cái giai đoạn được gọi là đầu tuổi trưởng thành thì át hẳn là xét về mặt phát triển thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái dấu mốc và những thử thách rất là khác nhau ừ. ừ. và vì thế cho nên là điểm đầu tiên chị muốn nói là xét về khía cạnh um, sự phát triển về mặt tâm lý ừ. um, thì à, và thậm chí cả sinh học thì chị nghĩ là trong 20 năm của chị còn quá ngắn để chị có thể được quyền chứng kiến một sự thay đổi rất lớn giữa hai thế hệ nhưng mà nếu xét về khía cạnh bối cảnh xã hội thì chị cho rằng là bây giờ nó nó có một cái uh, một cái um, những cái tác động từ phía môi trường và bối ừ. cảnh xã hội rõ ràng là khiến cho cái sự hồi đáp của cùng là đến cái lứa tuổi đầu trưởng thành đấy ừ. nhưng bây giờ các bạn sẽ hồi đáp theo một cách khác ừ. và à, nếu nói về uh, vấn đề gì mà nó sẽ lộ ra nhiều nhất thì uh, giữa các vấn đề liên quan đến tâm lý như là vấn đề uh, cảm xúc hay là vấn đề liên quan đến uh, hành vi các cái mối quan hệ xã hội hay là cái khía cạnh liên quan đến nhân cách thì uh, có lẽ thứ mà thường nổi lên thường rõ nhất và giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy và không thể chối cãi đó là vấn đề liên quan đến cảm xúc có ừ. lẽ là uh, không thể phủ nhận là uh, cái tỷ lệ uh, mọi người mà có các vấn đề liên quan đến trầm cảm lo âu và rối loạn căng thẳng là nhiều lên và và tất cả ba cái ờ, cả ba khía cạnh này trừ những bạn có ờ, có trầm cảm nội sinh tức là do yếu tố sinh học thì hầu hết nó gắn rất là nhiều với các yếu tố xã hội cũng như sự đòi hỏi về ờ, các tiêu chuẩn rồi rồi một cái tương lai bất định không chắc lắm nó không giống như là thời trước và chị nghĩ là cái riêng đối với các vấn đề liên quan cảm xúc là đặc biệt là rõ nét và có lẽ là nhiều hơn hẳn so với thế hệ trước yeah. Dạ. ừ. À, trước đây thì những cái động lực liên quan đến việc uh, mình uh, mình có thể có đủ đồ ăn mình có được một cái mái ấm ừ. uh, mình có đủ quần áo để mình mặc nó là một cái gì rất là đong đếm được và việc mà đạt được nó nó là một cái gì ừ. đấy mà chị nghĩ là tất cả mọi người đều cảm nhận được là hôm nay mình bữa này mình no ừ. Ừ. ừ thế thì tuy nhiên thì uh, với thế hệ bây giờ thì chị nghĩ là cái điều mà chi phối các bạn nhiều hơn ừ. rất là ừ. nhiều có lẽ không phải là yếu tố mang tính sống còn và sờ nắm được như vậy nữa nó mơ hồ hơn Ừ. ừ cái gọi là thành tựu nó cũng mơ hồ hơn ừ. thì uh, nó làm cho chị nghĩ đến một cái um, một cái cuốn sách uh, về tuổi đầu tuổi trưởng thành là ý là thế hệ các em <laughs> ờ, và trong đấy thì họ nói về việc là nếu mà tạm chia thì có thể chia được các bạn à, ở trong cái lứa tuổi này thành hai nhóm ừ. là nhóm ổn định và nhóm ý nghĩa Ừ. thì điều ấy có nghĩa là gì tức là về cơ bản thì là nhóm mà các bạn uh, sẽ rất là sớm thôi giống như rất là nhiều bạn gặp chị và nói rằng là em không, em không thể nào mà có thể lấy vợ lấy chồng rồi kiếm một công việc rồi đấy, đấy là danh mục ừ. của những thứ được coi là ổn định và có một nhóm thì là nhóm mà sẽ đi tìm ý nghĩa ừ. là mình sẽ làm cái gì mà mình phải thực sự cảm thấy đam mê cơ mình thực sự thích cơ phải có ý nghĩa cơ mình tạo ra một cái giá trị nào đấy ừ. cơ và nhóm này thì hay bị coi là kiểu viền vông <laughs> và và sẽ ít nhận được cái sự công nhận của xã hội hơn ừ. Ừ. Ờ, thế nhưng có một cái điểm rất là thú vị mà chị rất là muốn chia sẻ đó là dường như là bọn mình thì có thể tương đối đã tách ra như vậy nhưng mà đến cái tuổi uh, trung niên ấy nhìn chung thì ai cũng sẽ tìm cả ừ. hai thứ đó thế cho nên là uh, mình hoàn toàn có thể bắt đầu từ uh, việc mà à, mình đối diện với những cái những cái bất ổn của bây giờ ừ. để mình uh, để mọi người um, trả lời những câu hỏi có vẻ nghe hơi là vĩ mô giá trị của mình nằm ở đâu ý nghĩa ở đâu nhưng mà mọi mình không không thể phủ nhận được là cái hướng liên quan đến uh, việc là cuối cùng thì chúng tất cả những cái này nó phải đáp vào một cái nào đó của xã hội ừ. về mặt là những thứ mà tôi cung cấp liệu xã hội có, có mua hay không <laughs> để mà mình có thể có một cuộc sống được gọi là ổn định có thể về mặt tài chính về mặt vị trí về mặt các mối quan hệ xã hội hay là ngược lại mặc dù mọi người cứ thấy là à, mình đang bất an đúng không nhưng mà mình thấy những người kia dường như là kiểu đạt được tất cả các tick box của uh, của các tiêu chuẩn xã hội mình cảm thấy ui sao nó ổn thế ừ. nhưng mà trên thực tế thì chị biết là hầu hết tất cả các bạn và đến tuổi của chị nữa thì mọi người vẫn đặt ra câu hỏi là um, ủa mình làm tất cả thứ này để làm gì ừ. <laughs> và trên thực tế cũng rất nhiều người quyết định chuyển việc rồi thay đổi và tìm một ý nghĩa khác ở những giai đoạn sau của tuổi trưởng thành ừ gần đây thì em cũng có trao đổi với không phải trao đổi mà gần như là cãi nhau với cả bạn thân của em về hai cái tiếp cận của hai đứa trong cuộc sống nó rất là khác nó đúng là hai con đường như chị vừa nói một là tìm ý nghĩa và hai là ổn định và em thấy vấn đề nó thật sự nảy sinh khi mà một cái người ở trong nhóm ổn định ừ. họ cảm thấy không ổn về cái mong muốn được ổn định của mình ừ. và họ lại nhìn sang nhóm phát triển và họ nghĩ là ở ờ, ước gì bây giờ tôi được như nhóm phát triển ừ. mặc dù họ không phải là người quá mưu cầu về mặt ý nghĩa cuộc ừ. sống ừ. họ cũng không phải là người có đam mê quá là vĩ đại hay là cao lớn gì và em thấy cái việc đấy thực sự nó không nó không sai tại mỗi người có một cái mong muốn mỗi người có một cái đích đến riêng trong cuộc sống mà họ hướng đến trong suốt cả quá trình lớn lên của họ thì em thấy vấn đề nó thật sự chỉ xảy ra khi mà một người đứng ở nhóm này họ thứ nhất là không biết là mình đang ở nằm trong nhóm đấy và thứ hai là họ không biết những cái người mà họ đang so sánh nằm ở trong nhóm nào và vô tình họ có những cái sự so sánh rất là khập khiễng ừ. Ừ. thì không biết là qua cái trải nghiệm của chị thì chị thấy cái đấy có phải là một vấn đề khá là lớn không đặc biệt là với cái sự tham gia của mạng xã hội nữa ừ. thì lúc nào mình cũng đang trong tình trạng so sánh mình cũng nhìn bên này mình nhìn bên kia một chút yeah. Dạ. ừ chắc là sự so sánh nó sẽ là vừa là cái lát cắt ngang như em nói là uh, giữa những cái người mà đang có những lựa chọn khác nhau ừ. um, nhưng mà như chị nói thì được chị đồng ý là nó khá là phổ biến nhưng mà như chị nói thì chẳng qua chúng ta đã bắt đầu với cái gì trước thôi chị ừ. thực sự nghĩ như ừ. vậy ừ. bởi vì đến một cái điểm nào đó thì à, bọn mình sẽ đều tìm đến một cái điểm nó cân bằng nhất có thể và ừ. thường thì nó sẽ gặp đâu đấy vào cái giai đoạn mà mà chị hay gọi là trung niên à, <laughs> <laughs> thế um, nhưng mà có một cái ý nữa mà chị còn thấy là nó dẫn ra nó diễn ra cái sự so sánh giữa các thế hệ ừ. thế là giống như lúc nãy thì trang có nhắc đến là thế hệ trước thế hệ bọn chị thì không học là đói ừ. à, nếu không làm là sẽ không có ăn kiểu nôm na như vậy và vì thế nên là cái sự thúc giục đấy nó rất là mạnh mẽ um, nhưng mà thế hệ của uh, các bạn sau này thì có lẽ ở trong một cái điều kiện nó khác thì ờ, cái việc mà đặt ra một câu hỏi liên quan đến việc tôi sẽ phát triển như thế nào ừ. phát triển bản thân ra sao nó trở thành một cái nhu cầu khá là thiết yếu và thường trực ừ. chứ nó không chỉ còn là tôi làm um, tôi nghĩa là tôi có một công việc hay là rồi tôi sẽ sớm uh, ờ, yên bề ra thất đây là um, cái sự cái cái từ lập thân mà trong cái quan niệm cũ mà chính vì thế nên bây giờ những thế hệ cũ mà khi mọi người hay uh, thậm chí trong giáo dục mà con cái họ hay dọa ấy, hay là mang ừ. so sánh ấy. ngày xưa bố khổ thế mà bố vẫn còn thế này mẹ thế kia mà vẫn còn thế này thực ra thì nó nó không phù hợp ở cái chỗ đó ừ. bởi vì nó không còn chi phối cái các bạn trẻ bây giờ nữa ừ. cái thứ mà mọi người cứ nói là phải đói dã họng ra thì phải làm ừ. nhưng mà khi mọi người nói nếu không làm sẽ đói dã họng nhưng mà ủa mình chưa bao giờ đói dã họng mình sẽ không bao giờ ừ. liên hệ được cái ừ. cái cái ừ. cảm giác đó Ừ. chính vì thế nên cái thế giới um, tinh thần và những cái mối quan tâm liên quan đến tâm lý liên quan đến tâm trí của mình suy nghĩ cảm xúc của mình nó nó có cơ hội Ừ, được nổi lên nghĩ là nó có cơ hội được nổi lên chứ không phải là ngày xưa thì không có cái đời sống tâm lý giàu có nhưng mà uh, nó không được nổi lên nó không được nhận diện bởi vì ừ. cái những cảm giác về mặt sinh học ấy nó lớn mà ừ, ừ cơn đói cơn lạnh ấy nó có thể sẽ áp chế được nhưng bây giờ khi bọn mình ở trong một điều kiện này mình có thể ấm mình có thể không phải đến mức đe dọa về mặt uh, Uh, giống như người uh, hang động Kefman là nếu mà bị loại ra kia thì <laughs> sẽ bị uh, hổ nó tha luôn đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ cái áp lực về việc cái nỗi sợ về việc là mình sẽ bị lạc ra, mình không bằng những người khác nó vẫn là một cái, nó vẫn là một cái dấu ấn nó vẫn sống còn y như thật vậy ừ. nhưng nó mang mang yếu tố liên quan đến tâm lý nhiều hơn Ừ. Ừ. bởi vì đúng là chúng ta vẫn cứ lạc giả mà lạc giả tức là mất an toàn kiểu vậy ừ. tức là tất cả những cái khuôn mẫu nhận thức này cảm xúc hay là hành vi từ thời tiền sử đến tận bây giờ nó vẫn còn tồn tại và bất kể là xã hội có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì khi mà đối diện với những cái hiểm nguy cho dù là có thật hay không có thật ừ. thì mình vẫn có những cái phản ứng rất là giống nhau ừ. có lẽ đấy là lý do vì sao mà em thấy trong những cái cuộc hội thoại gần đây của em với các bạn đồng trang lứa hoặc thậm chí là khác nhau từ 5 đến 6 tuổi thì vẫn chỉ đều xoay quanh những cái chủ đề rất là giống nhau ừ. đấy là so sánh bản thân mình với người khác không biết khi nào mình thành công cảm thấy khó khăn trong việc điều hòa cảm xúc ừ. cảm thấy khó khăn trong việc quản lý các mối quan hệ ừ. thì không biết là chị có thể giúp em phân loại một cách nào đấy cho nó ừ. đầy đủ nhất và dễ hình dung nhất cho các bạn đang à, theo dõi yeah. Dạ. chương trình được không um, Trang nói đến thì chị nghĩ là có lẽ đây là một à, từ mới mà nếu như em hỏi là khác gì với thế hệ trước là trước nhìn chung thì tuổi trưởng thành sẽ luôn luôn uh, có một cái uh, gọi là gánh nặng không đúng như chị có một nhiệm vụ về mặt phát triển đó là mình có một công việc mình theo nó và có được mối quan hệ và mình bước chân vào nó và hai cái nhiệm vụ xã hội này vốn dĩ vẫn là thứ mà mà nó vụ nếu có thể gọi là áp lực hoặc có thể gọi là một cái dấu mốc phát triển của cái đầu của cái lứa tuổi này tuy nhiên thì ở thế hệ sau này thì chị thấy mọi người dùng một từ nữa mà chính là, là một trong lĩnh vực của nó chính là từ mà trang vừa nhắc tới đấy là điều hòa cảm xúc ừ. tức là mọi người bắt đầu quan tâm đến phát triển bản thân và chừng mực nào đấy thậm chí công việc hay mối quan hệ còn là phương tiện chứ không hoàn toàn là đích của phát triển bản thân ừ thế thế chính vì vậy cho nên là nếu như mà uh, chia một cách uh, một cách tương đối thì uh, chị nghĩ là có ba lĩnh vực mà mọi người sẽ thường sẽ gặp có gặp rắc rối nhất định ừ. một là trong công việc liên quan đến định hướng liên quan đến việc mình uh, sốt sáng phát triển nghiệp vụ hay là uh, hay là mình công việc này có phải phù hợp hay không mình có muốn gắn bó nó hay không có ý nghĩa gì hay không cái thứ hai nhóm thứ hai là cái liên quan đến mối quan hệ các vấn đề liên quan mối quan hệ là một vấn đề là những thứ mà chị nghĩ là <laughs> ở lứa tuổi nhìn chung này thì chị nghĩ hầu hết chúng ta đều và chị cũng đã như vậy à, đều phải chấp nhận một việc là có rất nhiều mối quan hệ đã đứt gãy và mình không thể lấy lại được để mình học được thế nào là một mối quan hệ khỏe mạnh và thứ ba đó chính là cái đời sống uh, tâm lý um, và sự phát triển mình không ngừng mình muốn nhìn thấy cái tâm trí của mình nó ờ, khỏe mạnh mình muốn nhìn thấy cảm xúc của mình nó bình yên ừ. ừ. mình muốn nhìn thấy cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng và chị đã, chị, chị và nếu như mình không thấy tất cả những điều đấy thì có thể mình mình sẽ cảm thấy rất là không ổn